mohon mityan mohon din thì có bảo trì còn này và còn hiện nay có tình mình nè Wait! Wait! 티가 그런 티가 너 저거 공 nhỏ bro sẽ gọi nghe nhau đã u ha đã u ghét có cho ờ, ờ, cái non đi ở bro chỉ còn giờ đã phải tăng thọ thì liên đó tôi có có bắt thơ mình giờ cho na huy bị bạc lệ lúc nhau nên nó có bà thơ ờ, ko ne ko ko ta kan no ye bara lo ngun ko nyo ta po chi get la la bro chu gong non bằng get bro chu đi la u get kênh là đi mà hà ta giật nữa đi dạ mò bệt bây giờ hay hàng mờ bây giờ bây giờ hey bếp cần ba ba à ghét bố bếp cần nhớ ta cần bộ cần ở Việt Nam cần nào tổ nào hạ bên nào em có có hạ dạ cần sòng có bởi vì nó hôn có từng nhiều bà con tôi hai cần tôi lơ tôi vô à, à, cho vào vô cho nè tự tiền là sao con á trong đó mình tung tăng có cho có nên tung tăng hay có tình mạng bơ có tình dạ có ba ba có tình đi bộ có phê rồi đi hà bọ sài gòn à. là bộ ờ, nhờ ghê là hà đôm ta đừng bằng ta rắn này là cà phê có có tình đi hà cho có bộ hình vì mẹ là đi mà bọ lập Ả Rập Saud bỏ đi hà bọ sự gọng mỏ tar ghét tôi <laughs> có bằng à, nhằm đảng nhằm tôi vui tôi có nhầm bệ bật đi ra làm u ta bây giờ ờ, ờ, còn u làm bọ bọ à, đi đây là sài gòn ghét có nhím bay đó có có đó bây giờ phải có nhím mì mì là tùy câu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video này cái cái cái nhìn này làm ung quan rồi bây giờ ừ. đi đỏ bộ chứ còn mà có đi Arab bây giờ sổ ra ta mà ta ừ. Nhìn ờ, ra ta đi ta rồi đây là ta ờ, bình mò bùi bình ếch như tê nhiều mà ờ, tê là tao nhiều là tê như tê rằng luôn ta lúc bây giờ nên nên ta như giờ ta nên ta chú bình mò bình bùi bình ếch mà nâng nệ nâng nệ cho ta không mất ạ đi kia nghe nghe đi kia này nên là bò ờ, thì mông tay này nên có ta nên đi nên bò kho rồi gạ mông này nên đi nhà nên hai em mi có ya lắc có có em mi có bây giờ đàn có ya em mi thầy ta tỏ bà ta hoạch beri non ừ. ta đang ha dạ neo là hay ta lệ dạ mừng neo là dạ, đi nhà dạ. lim thun lim thun chẳng đi à. nào cái bữa đi ô giờ bộ đi đó ta plak hoàn ta nhạ thì tầm ờ, ta tầm đi mỏ rồi nè nhưng mà ta ta nên nên đi mỏ rồi nè đuôi cầu mà lại tiêu Đặng này Thì này bờ thô Gâm lết, hầm tay hết David Yep Nè nè, lẩu hàn này Quân trường uh, ờ, Plata tăng ba đây rạng lại Thư mừng uh, Sài Gòn gửi đây ờ, Thư đi này này Ý động thế nào ạ? Năng à Đó, mừng đi cái này nè Rồi cái ờ, năng nó có dạo hả? Ờ Có Thơ thò nè, có 3 minute Năng có Thơ thò đó nè

mừng vào nó đặc nè thôi chân già nè mừng vào nè ra à, đặc ra mừng vào nè thôi chân già nè mừng vào nè thôi chân già nè đọc hiểm lắm mừng là hiểm nữa yimna yimna dinga bare ranan yim nun wala dinga doka nyom bro thi gong doka ne nun nan yim yimna ở đất nằm kia nhỉ nun wala thao kia nun wala yimna nun wala